Dạ sung rồi Dạ sung rồi Mỗi ông tôi nó một cân Nó mặn hả? Mỗi người ta có con mất con Ừ Ăn kìa Ăn kìa